chẳng nỡ khó có lo ra cụ tao indu wa cháu cháu có lo lu lu wa có hay lo cụ e tua tua chỉ bao kia lu chỉ bao lu li có nhẹ nu nó có thia cho thia nữ yang chỉ nhau Yang sa tia có gió lũ tia Tia li yo mua cho Có cho lo đa lo so Sư cú ni Tia chia chia Ủa cho ô khó có lo đa Lo tia tô cú in du, Giờ nu nó có yo mù Yang chi tu xia nhưng xa tia có gió lu tia e chỉ đã cũ địa chỉ cha lu mu in du con khó cho chê vì cũ chỉ giống li lúa tê có thia li gió múa cho có chua lo đa lo so sự cũ niềm 我旋。